Phần bài học chúng mình sẽ có ví dụ như sau. Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút. Rồi đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian. Các con cùng lắng nghe lại ví dụ của cô một lần nữa. Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút, rồi đi tiếp từ đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian? Bài toán này cho chúng mình biết điều gì các con? Đó là cho biết như sau. Quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa thì ô tô ấy đi hết 3 giờ 15 phút. Đấy là dữ kiện đầu tiên, một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút. Sau đó lại đi tiếp từ Thanh Hóa tới Vinh hết 2 giờ 35 phút. Đây chính là hai dữ kiện của đầu bài cho. Dữ kiện thứ nhất đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút. Dữ kiện thứ hai đi từ Thanh Hóa đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Và bài toán hỏi chúng mình điều gì các con? Bài toán hỏi là ô tô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh thì hết bao nhiêu thời gian? Và đây chính là yêu cầu mà cô trò chúng mình cần phải đi tìm, có đúng không nào? Vậy làm thế nào để chúng mình tìm được chúng mình cùng phải thực hiện như sau. Nếu với bài này mà tìm được thời gian đi từ Hà Nội đến Vinh là bao nhiêu thì chúng mình phải thực hiện bằng phép tính cộng